đang để gọi là gì nhỉ ờ, lấy lại à không gọi là giải trí sau khi gọi là ờ, cái gì đó khi giữa kỳ thì chúng ta sẽ lết sát lên trường trong game học em chưa lên cho nó bắt đầu nghe hơi sai mà thôi kệ đi ok chúng ta sẽ môn đầu tiên ờ môn đầu tiên đây gì đây môn đầu tiên là môn phòng hiệu trưởng ủa em môn phòng hiệu trưởng phòng uh, toán học coi là giáo viên này coi đi nope. ta đứng rồi đứng rồi luôn ừ, cha hiệu trưởng đi học kìa Hello cha con mèo Quen Đi ra mày Ok Ờ Ờ Gì đây sáu bảy tám chín mười mười hai còn nếu có năm sáu bảy tám thì tính là mười một hai ba bốn sáu bảy còn hai mươi tám chín mười hai năm sáu hai bảy hai tám chín hai đến một hai ba bốn năm năm sáu tám sáu bảy tám chín Oh my god, được. Ghê. Em không Mày có thể cái chụp luôn. Oh my god, chị ba. Rồi. À, ờ, họ ờ, nó cộng điểm A và hơn sao cộng điểm. Môn tiếp theo là uh, nối hình vẽ. còn 20 giây nhỉ ngầm mới được có 10 điểm rồi đó chị Ủa, lỗ Rồi Ủa Ừ Ủa kia điểm. Ừ. Thiếu 11 Yes, được điểm A Trời ơi, A cô oh, A cô ư ừ. Điểm A này Ừ, ừ rồi Ờ Bệt ờ. quá mà Không qua thư viện luôn đi Đi ăn chưa làm gì Cái nhìn mặt tao cực kỳ gọi là uy tín hổ không á Uy tín mẹ, lượng Uy tín À Giờ anh chưa hiểu không? Không Không hiểu kệ trời Hello dạ Đây, để gọi là- đúng hả trường chị đi học có được ra chơi không có. trường em bán đi nè không cho ra chơi luôn đi. Ăn quà sao nó vậy ảo lắm luôn á. oh my god cái cảm giác của nó đều quá ông hiểu hợp ờ, vậy chị cũng ăn vặt trong lớp rồi trùng hợp quá không nha trên trên lớp mà tao không bao giờ anh anh cũng giờ học nha tao có vụ cái vụ gọi là ngủ giờ học thôi chứ anh thì không nha ngủ trong giờ học xin lỗi chứ đó giờ nó chưa thì anh trong giờ học bao giờ nha nhưng mà chỉ có ngủ thôi thôi ừ có ngủ thôi chứ không có ăn đâu mèo ăn ghế không rồi em đi đây chứng cứ liền đâu có liền đâu có đâu alo em chị chị có quay phim em ạ à, à ok ok nha ok nha nè ờ ừ, cái này lũ quá đó mình bị nó dụ mọi người à cái dụ quá vậy chết mình bị dụ nữa này Đáng có người hoàn thành xong rồi trời chị Căng quá trời Gì vậy? 15, 16, đen, 17 Xanh, 18 Vàng Xanh Sao? Dạ con Ok, sao mà Con chán chưa hạng 11, 12 gì không luôn 11, 12, 13 luôn chị Chơi thứ tự thì để gì đây A cộng Trời ơi, A cộng, trời ơi A cộng nè Ây à. da Ok, tiếp theo là chúng ta sẽ có cái thực thể là như phòng mày luôn không? như là vậy đó chị ờ rồi ngồi đây đi nói gì đâu vậy Ủa mấy người đó chat gì á em không thấy đâu cái chữ Có lớn biết Ờ ok Ok sẽ giống nhau vậy Ok Ok Ok Ok thấy dài mỗi này nhiều thế này ok ok chú cha ok đã xử lý được ok u rồi ờ oh my god ông lại trời nó lũ luôn Ô oh, kìa, nhớ rồi Đó, cái gì đấy Nó nhiều lắm á Nó hiện ra hối luôn trời Đúng rồi Giết hù Không có nào Nguyên nhớ nổi luôn á Ờ Rồi thôi nữa, quên luôn rồi Em tối kỵ ạ Em được 6 2 điểm, em được điểm gì đây? B C, C cộng Em được điểm B, có người được điểm A kìa Ủa? Ủa, BG được điểm C cộng không kìa? Đây Em học tu bản thân ta gì mèo đâu Quỷ Chị nha Chắc cô chưa hơn ai bao giờ đúng không? Chắc không? Bây giờ thấy chị hơn điểm hay chưa? Đây Nào qua đây ngồi qua qua cái bàn ba người á đây này à có bàn ba người hả không biết luôn á à! thì con chơi chanh nè ba đứa chanh nè đánh nhầm nước bành bành ờ ờ Ờ, bọn này thích ăn bàn ba người mà bọn nó ngồi hai người ghê đó em ngồi đi, con ngồi đây Bất là gọi sao vậy ạ ngủ đâu Ê, cái này nó không có ghế cái tựa luôn <laughs> ủa sinh vật là sao sinh vật là sao kiểu môn sinh á sinh vật là mấy cái cầu á kiểu hai bên á oh my god luôn ủa chết ờ. rồi nắm ghế Ở kìa Thật luôn á Chị đến B Ờ chị cũng B này Ở bằng điểm chán ạ Nhưng mà chị hơn em nè à, ok ok mọi người thì video của mình đây là kết thúc rồi hẹn mọi người trong những video lần sau và đừng quên qua kênh của thành viên trong Happy Star Team để ủng hộ nha